Vâng, mến thưa quý vị và các bạn Về các câu chuyện về rắn, bao án hay là những câu chuyện về thần rắn Thì chắc rằng ở đâu đấy quý vị cũng đã nghe Một hoặc nhiều câu chuyện về loài rắn, bao án Hôm nay kênh Bí ẩn Kinh Hoàng xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện rắn báo oán của Ni Sư Trí Hải kể lại Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đi vào câu chuyện. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rơn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này mà xảy ra trước năm 75 thì chắc chắn rằng những tờ nhật báo ta hồ khai thác để làm tiền thiên hạ và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không ít cái cảnh dập dìu tài tử gia nhân đua nhau tới chùa để tìm hiểu sự hòng kiếm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa triền. Thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy ra. Đương sự hiện nay là một Nico đang ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, Y đã kể lại chuyện đời của Y cho tôi nghe. Pháp danh cô bé lúc mới vào chùa Trước kia vào khoảng năm 1978 Là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường Cả gia đình Y không ai biết Đạo Phật là cái gì cả Y đang lưu trú trong dân cư xá của đại học Vì nhà ở tận dưới quê xa Một hôm Y về thăm nhà Ở lại trong căn phòng nhỏ Thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới Giữa đêm khuya Thình lình có một con rắn lớn Bỏ qua của phòng Cửa sổ mà vào phòng Y hét lên Đánh thức cả nhà Lúc đó Cha Y đang ngủ Đùm dậy Cầm theo then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác. Thân hình mỗi lúc một tiểu tụy. Trở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì. Đành về nhà nằm tiếp. Còn cô gái trở lại đại học xá. Đang học thì bỗng được tin cha chết. Anh bay về nhà trong lúc giữa trời đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường xe hơi nhưng kỳ lạ thay, không bị một hữu chứa ngại vật gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liêm bỏ vào quan tài. Khăn kín mít chỉ chờ cô bé về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy có lịch đã từ ngoài chạy vào nhà Gạt tất cả mọi người ra Và đâm bổ vào nơi đặt quan tài của cha Đến nơi Cô dùng hai tay Trần bứt tất cả dây nịt quan tài Mở tung cái nắp hòm Moi vứt ra mọi vật dụng Tẩm liệm rườm rà phủ lên xác chết Cho đến khi lộ gương mặt của thầy ma Rồi Cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát Xong chạy ra giữa đường cười ha há Lá lên Ta đã trả được mối thù Ta đã trả được cả hai mối thù Ha ha ha Mọi người quá bất ngờ Không kịp phán xử Vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho Hà Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng họ không kịp trở tay vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập nhiều người đàn ông lực lượng xông vào cắn ngăn nhưng đều bị gạt cho té nhào sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ theo đó người ta biết được câu chuyện đại khái như sau Vương Quyết Đức Cô là một người đàn ông có vợ Người đàn ông này ngoại tình và lại còn giết vợ Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn Còn người đàn ông có lẽ là do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại Thảo nào gương mặt của cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm Con rắn bò vào nhà Toàn mổ cô gái để trả mối thù xưa Thì lại bị cha cô đánh chết Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước Tức của con rắn bị giết kiếp này Đã nhập vào cô con gái Và bắt cô phải cào nát mặt Traco Khi tỉnh dậy nghe thuật lại những gì mình đã làm Cô gái vô cùng đau khổ Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng xa sút Hồn ma báo án không những nhập vào cô gái làm cô khi tỉnh khi say Mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên sơ dở ương ương từ ngày cha cô mất đi Đôi khi vào những ngày thất thần, thất thuật tài tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rớn ốc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt ba đêm thắp hương dựa trời cầu khấn vị nào có phép thần. Cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải mỡ oan khiêng nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô cảm đến một vị thiền sư cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào sắc cô gái bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thương thế phát quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thương, nhưng cô gái cương quyết báo người anh cứ theo cô là được xong cô gái lôi người anh chạy như bay ra giữa đường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm tới nơi trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như như thế sao xin hòa thượng cứu cho em gái thì cô gái cứ đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười hòa thượng quắc mắt nhìn cô gái quát lên quỳ xuống hồn ma trong sắc cô gái vẫn không quy phục cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngáo nghệ khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ vụ dâu sắp dáng lên người cô gái và quát lần thứ hai quỳ xuống thì cô gái từ từ mới quỳ xuống nhưng vẫn nhìn hòa thượng và mỉm cười nói vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phật, tiếng Phan đã viên tịch 200 năm hiện trú coi vô sắc vì cảm lời cầu khấn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này thiền sư yêu cầu hòa thượng đội cho cô gái xuất gia hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo khi khi tính cô gái sinh hoạt rất bất thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì xảy ra trong khi vị thiền sư mượn xác cô gái để nói chuyện với hòa thượng cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia nhưng nhà trường không chấp nhận cuối cùng một chuyện lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh Mỗi lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của nhân viên trong trường nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác. Nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn mà cũng là bán đời kiếp trước nhập vào sắc cô để quấy nhiễu trách móc về chuyện không lo tu hành có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà mỗi lần như vậy xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng một hôm khi bị đòn cô gái khóc lóc quỳ trước sư trưởng mà bạch tức là nói rằng Bạch sư trưởng Sư trưởng đánh con oan ức lắm Có ý Có ý nghĩ thôi Lùi về mà không muốn tu Nên con mới phá y Con chỉ muốn cho y tu hành Để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi Sư trưởng tôi bảo hồn ma Bây giờ ta quy y cho ngươi Hãy theo Phật đừng theo nó nữa Ngươi chịu không? dạ dạ thế thì tốt lắm bạch sư trưởng hồn ma có vẻ mừng rỡ mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn với sư trưởng xin sư trưởng quy y cho con luôn sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy y cho cô gái lận hồn ma đang mượn xác cô hồn ma được pháp danh tâm tín còn cô gái pháp danh Từ đấy cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu Bác đi một thời gian khá lâu Bỗng nhiên một đêm kia sau giờ chỉ tịnh Tức là khoảng 9 giờ tối Giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiên niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ Cô gái sông sộc chạy vào chỗ của sư trưởng ở sư trưởng trong khi đang nhập thiền người quát nói quát hỏi ai đó tâm tín hay tâm tưởng cô gái trả lời ngay dạ con tâm tín cô bé thi giá đang hầu quạt cho sư trưởng vì lúc đó là vào mùa an cư khí trời khá là nóng nực nghe mà ớn lạnh toàn thân cả mình sờn ốc sư trưởng bình tĩnh dậy ta bảo ngươi hay để yên cho nó tu sao cứ theo nó hoài ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ phải có như vậy là cả người lẫn nó cũng khổ cả không hồn mạt tỏ lộ sự vui vẻ nói qua xác cô gái dạ dạ bạch sư trưởng con không theo nó nữa con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai xin cảm tạ sư trưởng Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong câu chuyện đi cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã làm một tí theo ni trong đạo. Thì tôi cũng cố đại được vài cái kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ của sinh vật cũng như người hay súc sinh khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định mỗi người qua quá trình luân chuyển ai cũng vô số lần khi mang thân người nam khi khoác lốt người nữ cho nên hai thứ mặc tạm tự tôn và tự ti đều vô lỗi lại nữa bản bản chất của mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ không ai thiếu ai chính cái cảm giác thiếu thốn tương tư ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội tâm lý ngày nay và ở đâu đấy cũng có những câu chuyện về rắn báo oán có những câu chuyện ly kỳ hơn hấp dẫn hơn huyền bí rất là nhiều đang chờ đón quý vị và bạn và để đón xem những video tiếp theo và những câu chuyện tiếp theo của kênh biến ảnh kinh hoàng mong rằng quý vị và bạn hãy làm một cái hành hành động nhỏ đó là nhấn nút đăng ký để đón xem những video mới thỉnh hoàng tiếp theo của kênh một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian và ngọc của mình để đón xem video của kênh Điển Kinh Hoàng Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo